ruột như giấc mơ đã nước hát sẽ cùng nhau bắn ta biển lớn anh nhớ đâu mình quay bước mong yêu thương vui khuất cơn đau tràn lớn con tim giờ đây one. chốt những giấc mơ đã hứa ước sẽ cùng nhau